Rồi, bây giờ vào Tab Manager Plus for Chrome nè. Sau khi cài rồi thì nó sẽ hiện ra ở đây. Thường nó bị ẩn nhá ờ, trong này nè. Bây giờ vào cái phần bị ẩn đó, cho nó hiện ra nha. 96 tab này thấy không? Thấy nó lộn xộn không? và bây giờ ờ, dưới này gõ tìm kiếm mà ví dụ YouTube đi. Thấy không? Thấy nó bị lộn xộn đúng không? Nhấn chuột trái kéo giữ đây nè nhấn vô ờ, kéo vô đây nè đó nó sẽ lên ờ, cái phần đầu tiên nè để ý nè thấy không đó chút bỏ mấy cái nhóm top này đi cái này dùng nhóm top qua làm phải làm ờ, từ đầu luôn chứ anh group xong rồi đó bây giờ tiếp nè YouTube rồi bây giờ vào Facebook Facebook thì chỉ có vài à, vài cái thôi nếu mà muốn á, bỏ cái lựa chọn Facebook á giờ tắt đây nha rồi bỏ mấy cái không liên quan Facebook á ví dụ như cái này nè muốn meta cái ờ, để nguyên này bấm chuột phải nha để cái chuột phải à, chuột phải nè bấm nhấn vô thấy không đó cho nó lên đây theo thứ tự không rồi tiếp tục ví dụ ép xe cho nó vô đây hết nè cho nó kế facebook nha kéo thải lên đây đó đóng ép xe luôn rồi Đấy. rồi bây giờ này bây giờ này nhóm tắt này vô với nhau đúng không được chưa ta đây này à, để nhóm tab mà ngang đi đi dọc này à, ngang thì hơi, hơi khó xài bây giờ cần cho ship 7 trong s để qua tab dọc rồi bây giờ nè bây giờ nè để ý cái bàn phím này. nhấn nút shift à không chuột cái vào đâu đó vào tab trước rồi tăng xuống đây nè tìm rồi nhấn nút shift nhấn giữ nút shift nè đó rồi thay vì kéo thả vô đây nè thì chuột phải add tab to ở đây có path 2 nè thì cái tên ờ, tab ờ, trong này nha cái tab đầu tiên sẽ là cái tên của nhóm group cái này đổi tên được không ta à đổi tên được nè youtube chẳng hạn giờ thử một cái tab nào đó add tab vô đây, đây thấy không youtube nè à, đổi màu lại đổi màu cái youtube là màu đỏ rồi giờ tới facebook kéo thả vô đây đó cái tab đầu tiên là base note file thì hai cái tab ờ, dưới này nè nhớ dùng nút shift nha phải tab to cup đây thấy không base note file là facebook nè thấy không rồi tiếp tục mình tìm những cái tab đó, ờ, nó cùng ờ, liên hệ với nhau nè Lê ha trong rồi bây giờ mình uh, lưu ý các bạn nè thí dụ xóa mấy cái nào không cần thiết nha thí dụ bkav nè bkav mình tìm cái này nè mình uh, có cãi lộn với một người nào đó về bkav thì bây giờ những cái tab nào mình đã tìm à, thông tin nó xong rồi thì mình à, nhấn chuột phải chuột phải những cái tab mà không cần thiết thì à, vào ví dụ Google này chẳng hạn nè đó xóa xóa cái này nè thấy không cái phần ghép bây giờ nhấn tab lên dụ nhóm tất cả các tab mà không cần thiết vào một cái đó đưa nè thì cái tên tab sẽ, ờ, tên nhóm tab này sẽ là thẻ nhớ sb này sẽ tìm những cái tab nào mình nhóm lại với nhau nè tới đây nhất chuyển ship phải thêm tab vào nhóm chọn thẻ sd chọn cái này nãy mình đã nhóm nó lại với nhau rồi đặt dạ, tên khách ờ, kiểu fc là hàng it thì mình bỏ vô ờ, chung một nhóm nè thay vì ờ, kéo thả rất là nhiều tab thì nó sẽ bị lọt lỗi thêm cái cửa sổ mới áp tab rồi nè